khi cô hỏi à, tay phải đâu tay phải đâu thì các con đáp như thế nào đúng rồi chúng ta phải nói đồng thanh về giơ đúng tay phải của mình là ừ, chào cô thế này là tay phải đây là tay phải đây được chưa rồi tương tự vậy cô sẽ hỏi những câu tiếp theo chúng ta đáp thật là nhanh nha đáp thật là to đáp thật là rõ và thật là nhanh nha rồi sẵn sàng chưa yeah. Dạ. khi cô hỏi cô đâu là cô đâu thì các con phải đưa tay lên như thế này ví dụ cô ở ngồi đây ví dụ cô đứng đây đi các con đưa tay này à cô đây là cô đây được chưa không có được chỉ vậy nha chỉ vậy là mình không có lịch sự không có được chỉ tay như này vào mặt người khác kể cả bạn bè của mình ờ, thì chỗ ngồi đi con kể cả bạn bè của mình hay là người lớn thì mình cũng đều chỉ chỉ bạn của mình mình chỉ như thế này được chưa mình không có dùng có tay vậy dễ nha mình sẽ học lịch sử khi dùng như thế này nha vì mình muốn là người lịch sử hay không lịch sử dạ lịch sử đúng rồi chúng ta đi học thì chúng ta phải là người lịch sử rồi làm lại nè dạ. cô đâu đâu là cô đâu đâu cô phát hiện à, vậy còn có bạn chỉ như thế này nha chỉ làm sao Đau. đúng rồi chỉ tay thế này chỉ tay trái cũng được và tay phải cũng được chúng mà bận tay nào thì chỉ tay đấy nhưng mà chúng ta phải chỉ như thế này nha à, cô đâu đây là cô đâu đây Yeah. bạn à, uh, đâu là bạn Nguyên đâu? Bạn Nguyên đây là con đây đây. Đó là bạn uh, Thùy đâu là bạn Thùy đâu? Bạn Thùy đây là bạn Thùy đây. Ba phải đâu là ba phải đâu? Ba trái đâu là ba trái đâu? Bạn nào đâu là bạn nào đâu? Đúng rồi được chưa khi mà cô hỏi bạn nào đâu hoặc là về nhà ba mẹ hỏi à, ví dụ như bạn nguyên với bạn thùy ở trong một nhà về ba hỏi ờ, nguyên ơi em đâu rồi nguyên ơi thùy đâu rồi thì thấy thùy ngồi trong hốc đất cũng được chỉ vậy mà phải à, thùy ngồi trong kìa ba <laughs> à, không được chỉ vậy được chưa kể cả ba mẹ bạn bè gì cũng không được dễ như này bắt mình phải dễ thế này được chưa rồi, rồi.